đấy nếu chính xác của nói là bây giờ đấy thì bây giờ bố anh em mình trước khi anh em mình bố em là những người lên lên đầu tiên đúng không bây giờ đấy anh mình cũng trăm ba sắp rồi em tú thì cũng trăm rưỡi rồi em cũng trăm mốt rồi nói chung là anh em đủ thực lực để gọi là ra ra ngoài tự làm rồi quay chơi nhỉ quay chưa à quay rồi anh xin nói nhỉ anh xin à em là giả, em xin chào tất cả các bạn đến video tiếp theo của em rồi dạ, em là nam ok là ô kìa các bạn đến với video tiếp của giáo đấy hôm nay thì à, tôi và nam ok sẽ thực hiện một video từ lòng minh tú ra đi được được hôm nay cho tôi và anh dở sẽ gọi là là chơi lớn các bạn ạ chúng tôi sẽ giả vờ rủ Giang Huy và Minh Tú rời tem xem mới như thế nào anh có nghĩa là khi chúng, chúng tôi đến đây là theo sự điều hành bình thường của mọi hôm nay chúng tôi sẽ rủ nhau rời tem lập một tem mới vì ai cũng gọi là đổ sắp nhiều sắp rồi xem cái anh hai trăm đi không Minh Tú trong rưỡi Giang Huy trong hai Trăm ba rồi Trăm ba rồi Đâu kia trăm mốt Trăm mốt Giờ ba trăm What? What the fuck? Đấy anh em ạ Tôi sẽ sủ đi chứ không dám rời nhé Đấy Ngày đầu lên đây là muốn anh em chúng tôi là gia nhập uh, trước uh, bọn Sĩ Sơn bọn ấy Mỹ Thắng Cho nên là ừ. bố anh em tôi thử uh, gạ à nhầm quên rồi bốn hai anh em đây ừ. thử gạ hai kia xem nó có đi đi ra theo hai anh em tôi để thành lập một team to thì bình thường luôn to ờ, luôn ờ, các bạn đợi chờ xem phản ứng của minh tú ra khi có ra khỏi đeo nha các bạn ờ, theo dõi nha bây giờ thì bây giờ câu máy và gạ thằng kia vừa đi xe lên mặt tê đúng đi ra tao bảo gạ đi anh lên bài quá ra đây bảo Là cố mấy đô đấy, 150, 60 nghìn sắp đô đấy à, Anh em nói chuyện tí, anh em mình ờ, lâu nói chuyện rồi, hôm nay cả nhà không hai nhà thì anh em nói chuyện tí Vì bên trăm ba mấy rồi là cao rồi Năm mươi năm mốt Mốt là nhiều rồi, tầm này ờ, ra làm mình tốt rồi nhỉ Thế nào anh? Ở đây chờ gì? Tú ở đây, tú sức khỏe rồi có chuyện gì anh nói thẳng luôn không sao? Cả tú nói chuyện là dễ đâu quý vị đây ngồi đây đàng hoàng mà đấy hai ba anh em mình cùng nhau lên đây đúng không ừ. đấy bây giờ hai này khỏe rồi đéo nhưng mà anh thì nói sao anh còn kiểu kiểu nhìn nhìn đéo thế nào nhìn gì điên để tao cái này nó nói thật lòng luôn đấy nhưng hai này biết là cờ không là mất kênh đúng không ừ. vào thì à, ngày xưa anh mình đây thì cũng à, gọi là dựa vào nó bây giờ nó mất kênh rồi à, tính à, anh em mình à, ờ, là sẽ tìm mới ra ngoài rồi ờ, nó tạm lại nó như kiểu anh em mình đi đéo này sợ đéo đấy mình anh em hai mày khỏe rồi mình đủ ông nha chị có <laughs> thì dạ. anh ông thì anh ông anh bị giả bây giờ thì bây giờ anh mày khỏe rồi làm tự làm tốt bây giờ bây giờ làm, bây giờ làm tao làm. khỏe bây giờ tao khỏe nhưng mà thằng cường nó lại yếu đấy những lúc này phải lại giúp nó wow. bây giờ kênh nó khỏe thì ờ, nó lại không có kênh thì bây giờ tao không ở lại tao giúp nó tao lại bỏ về thế khác thì ờ, tao lại ăn cháo nó bát ờ, thì nó anh em kia nó như lúc đầu anh em chưa đến thì là bây giờ là lúc em xuống đây nó giữa anh em mình bây giờ thì nó đang như thế thì anh em mình phải ở lại giúp nó xong thì anh em mình đi đâu thì đi chứ nhưng bây giờ nó đang nó cũng mất kênh bây giờ nó đang trắng tay nó chẳng có gì anh em mình ở lại giúp đỡ lại nó thế bây giờ mày bảo tao đi tách ờ, riêng nó làm đi sống chẳng đi tình nghĩa thì chẳng đi được tôi đi đâu này dạ, có anh à? Ừ, ừ, em không đi ra được Đâu, tách nhau ra rồi, còn đây còn phải giúp nó đi À, đây để sang nam kia nào đây bây bây giờ trước là bố anh em mình cùng nhau lên đây đúng không à cái chuyện đấy chuyện của anh em đấy ờ, thì anh em bảo là thôi bây giờ anh em mình đây ra đi mày minh tú thứ lên trăm mình trăm hết rồi anh em muốn anh làm em nhớ hôm nay mà đảo hôm nay thường mua nhà cả qua nhà đấy tôi xin phép một nói bây giờ đấy bây giờ anh em mình trước khi anh em của em là những người lên lên đầu tiên đúng không bây giờ đấy anh cũng một ba sắp rồi anh em đủ thực lực để gọi là ra ra ngoài được làm bây giờ anh em mình ờ, ờ, em mình, mình muốn ra ngoài thì là em muốn em muốn em muốn riêng kẹo ra ngoài muốn em được tiền chứ nhưng mà cái đấy là quan trọng nhưng quan trọng bây giờ là thằng trường nó đang rất là khó khăn anh khó khăn thì em nay bảo là bây giờ anh em đi ai là nó bây giờ nếu anh em đi hết nó sẽ rất là khó khăn bây giờ nó đang cần anh em mình nhất mày lại bảo là đi ra ngoài này bây giờ nhá trước nó nó, nó gây được như thế là nó không cần em mình đâu là nó mới mình còi lên mà mới luyến làm mà bây giờ thì ba đứa nó làm lại vẫn bình thường anh em mình tầm ờ, này tao nghĩ là thời điểm ờ, thích hợp để anh em mình ra ngoài chim đủ lông đủ cánh như bây bay rồi đúng không cá lông cánh anh chưa đủ nhưng mà nếu mà ấy thì nào nó không đi được em mình bình thường mày đi tụi mày cứ đi đi tao mới được rồi bây giờ chờ cho muốn đi hay như là thì để giúp đỡ nó xong đó, rồi tính được bây giờ mà nó đang để cho nó như lại ban đầu ấy nếu mà mình muốn đi thì đi về mình đi thôi không khi nào mình ờ, thành lập xong mình quay lại được ờ. thành lập xong quay lại nhưng mình ra lập em mình khỏe lên trở lại đấy không phải giúp được nó được anh đi thế làm sao mà làm được tao là mày đi chung em không làm mà như thế em đi đấy Ông yêu tao đi mày đi Đi của Anh em mình đi lấy Anh em tao đi lấy máy quay Đấy. À thôi tao vừa lên thôi anh nghĩ gì em lại bỏ đi trong chương trình như này mày điên là chúng mày nghĩ là tao không có tình người thế à đấy ai biết được các ông này này em chỉ cần nói nhá dù như thế nào dù đấy nào khó khăn đi. hay là không khó khăn thì em không thể bỏ anh thường đi và bỏ tất cả mọi người đi mãi anh chỉ chỉ ở đây thôi đấy mọi người ạ qua clip này thì mình ờ, cũng nói với mọi người là ờ, anh em chúng tôi chỉ chỉ gọi là chôn ờ, clip vui để thử lòng Gia Huy với Minh Tú thôi. Đấy. Minh Tú với Gia Huy rất là ok, rất là gọi là là sống tình cảm anh em muốn rất rất muốn ở lại để gọi là là gọi là gì nhỉ? Cùng tuy thường vượt qua khó khăn này. Khó khăn. Tôi chúng tôi với tôi và anh Dởm đây, chúng tôi sẽ ở lại đây và, vươn lên đỉnh cao cùng đi rồi thì không bao giờ có chuyện bỏ đi như như vừa nãy các bạn xem đâu. chỉ đùa đấy thôi. Đấy chỉ là chôn thôi. Để cho các bạn biết là anh em tem chúng tôi đoàn kết như thế nào và sống tình cảm như thế nào À, tất nhiên rồi đây gọi là trốn rồi trốn chơi vui đâu ý tí bỏ đi đúng không tôi, tôi nghĩ là thằng đâu để làm sẽ lưu nhất tí chú chở tí tí tí không, không bao giờ luôn không có minh tú khi là Davi đi tôi nhỉ đấy đấy cái đấy là không biết thôi tôi nói trêu thôi nhưng mà anh em tôi thực sự là anh em tôi rất là đoàn kết luôn không bao giờ có cái kiểu ăn chào đá bát thế thôi qua clip này thì ờ, tôi chúc các bạn ờ, xem clip vui vẻ và chúc cho tem duy thường thật nhiều sức mạnh để ờ, gây dựng lại một kênh duy thường vlog như ban đầu và hơn cả như ban đầu nữa các bạn hãy ờ, ủng hộ theo Duy Thừa bằng cách đăng, đăng ký kênh cho kênh Duy Thừa Vlog kênh mới của Duy Thừa nha còn bây giờ thì tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở kênh tiếp theo bye bye, bye.